Hello, chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB Thì uh, rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa Đang nhìn ra cái bát này Anh em nhìn cái bát này nó có thân quen không? Đây, bát này không phải tự nhiên mà Tấn quấn bảo. Bát này là bát đã từng mang đi chinh chiến Ăn được, nói chung là cũng gần như là Không phải được đến tiền tỷ nhưng cũng phải là ngót nửa tỷ Đây, Bằng cái bát này Cái bát này nó gọi là bát tàng hình hiện tại là cái bát này đang bị à, bị hỏng rồi vì đi chinh chiến quá nhiều lần nó va đập quá nhiều lần này. thì thôi cái gì nó cũng có thời hạn có niên hạn của nó anh em ạ cái giá trị của nó nằm ở đây anh em nhìn cái vết quấn này này tất cả anh em đấy bình thường anh em chơi thì nó chỉ là cái bát thôi nó không có cuốn như này đâu chỉ có những sòng sới lớn là người ta tổ chức người ta mới cuốn như này mà sòng sới lớn mà còn đưa được bát vào thì tại sao mấy cái sòng sới nhỏ anh em không đưa bát vào đúng không ạ thì Tấn Vũ chia sẻ luôn cái bát này nó có gì không xoay đèn thoải mái ừ, kho lửa thoải mái này xoay đèn thoải mái nhá xoay đèn thoải mái đấy kho lửa thoải mái chính vì nó có ưu điểm như thế anh em nhé chính vì nó có ưu điểm như thế anh em yên tâm một cái điều là đi chơi không có vấn đề gì cả và khi đi chơi nhiều anh em ở trong sòng sới thì làm sao mà xem làm kỹ thuật được làm kỹ thuật bây giờ công nghệ 5.0 rồi chỉ cần với một cục phát wifi cục 3G như thế này thôi đây chỉ cần cái cục phát 3G như này thôi anh em cắm vào cái điện thoại của anh em tải cái app của bên Tuân Macau về thì anh em có thể là chuyển từ đây sang Mỹ vẫn được công nghệ báo qua tai nghe hoặc báo rung báo zalo kiểu gì cũng thành công Đấy, tấn phạm cbb clip này chỉ muốn chia sẻ cho anh em hiểu là vì sao những cái sòng lớn người ta chơi được bát tàng hình tại sao sòng nhỏ của anh em lại không chơi anh em chỉ cần đưa một cái bát vào anh em chơi bình thường kiểm tra thoải mái nếu mà chỗ nào anh em không đưa được bát vào thì anh em làm cho tấn một cái bát giống như vậy anh em chỉ cần chụp hình gửi cho tấn qua số zalo này tấn sẽ làm cho anh em một cái bát giống y chang như vậy để anh em trộn lòng cháo phượng hào bát đó à, ngoài ra tấn cũng chia sẻ luôn tấn ờ, là một trong những người thợ chuyên ờ, đi sóc cái bằng tay nghề đây cũng là một cái bát một cái đĩa này quân vị bát đĩa bình thường tấn có thể biết ở bên trong là chẵn hay lẻ hiện tại cái bát này đang hỏng rồi tấn sẽ sóc bằng tay nghề anh em nhé này tấn sẽ sóc bằng tay nghề này bán xanh bàn lẻ này dạ thưa này anh em nhìn này nó nằm ở góc này Đó. ba đen này. anh nhìn ba ba đồng đen đẹp sóc bằng tay nghề nó phải như thế này Đấy. quân vị nó phải đẹp như thế nó mới gọi là sóc bằng tay nghề tiếp tục này kỷ niệm anh em à. Đó. anh em chỉ cần sóc lên là xuống bữa nào không thấy anh em bỏ nhé không cần phải 10 ván đánh vào 10 đâu ba trắng này nè Đó đâu cần phải đánh liên tục đâu đây được gọi là đòn tiện trên không nếu mà anh em nào mà đam mê học mấy cái đòn tay nghề này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của Tấn à, clip của Tấn hiện tại trên kênh của Tấn rất nhiều anh em đang theo dõi anh em nào đam mê thì có thể đăng ký kênh và kết bạn số Zalo bấm một cái link bên dưới phần mô tả đấy là anh em có thể vào được kênh của Zalo của Tấn sau đó thì anh em giao lưu gọi Zalo nói chuyện Ờ, tìm hiểu chia sẻ những kiến thức về bộ môn sóc đĩa bịp ờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em